đêm thật dài nhớ mặt trời nuôi mơ ước ngày mai ngàn đau chôn lấp dưới chân trời để lá non xeo mưa lấp lánh để gió vuốt ve đồng lúa xanh thương đời mong manh vui nát thân kiêu khát an lành giọt mưa qua đêm xanh đời ta trái với giọt mưa kiếp người ha, ha, ha, giọt tan nhòa giọt đời ta